1, 2, 3 Chúc các bạn một Giáng sinh ấm áp Merry, Merry Christmas Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh cũ của mình Và hôm nay thì có một cái background rất là đẹp đó là chủ đề Giáng sinh Và hôm nay chúng ta có hai bạn nữ Giáng sinh, đây là hai bạn thân của mình Và hai bạn để giới thiệu đi Hello, chào các bạn, mình Nói ờ, to lên <laughs> Hello, chào các bạn, mình là Hương À, xin chào các bạn theo dõi kênh youtube của Kiên, mình là Thanh, bản thân của Kiên <laughs> Ok, và hôm nay thì như mình nói đó là chủ đề Giáng sinh của mình sẽ lựa chọn năm cái mùi hương ở đây để xem là cảm nhận của hai đứa bạn mình xem là mùi hương nào nó sẽ phù hợp với không khí Giáng sinh nhất và mùi hương nào thì sẽ kiểu tạo bất ngờ và chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu mùi hương đó là gì nhá Trước khi vào video thì à, mình rất cảm ơn Ellen đã cho mình mượn vài chai ở đây để có thể làm cái video này và mình sẽ mang đến 5 mùi hương ở đây chúng ta lần lượt nhá mình sẽ không xếp theo một thứ tự nào cả mà gần trên nào gần thì mình sẽ xịt thôi đầu tiên đó chính là Outer Bath của Lostein này đây để cho các bạn ngửi kiểu hơi hoa quả uhm. bạn cứ ngửi đi xem cảm nhận của bạn thế nào cảm giác là nó um, có vị chanh nhỉ? À? mát mát tại vì uh, thực ra thì uh, những cái mùi hương là mùa đông nó cần sự biến chuyển ấy nên là bạn ừ. cứ ngửi cảm nhận ban đầu thôi tí nữa chúng ta sẽ quay lại một vòng sau khi ngửi năm mùi chúng ta sẽ nghỉ một chút và chúng ta lại quay lại một vòng cảm nhận ban đầu đang là mùi nó có ấn à? tượng không không thích mùi này lắm không thích mùi lắm hả hơi chua nó quan trọng là phù hợp với cái tiêu chí đó là phù hợp với giáng sinh với một cái cảm giác kiểu hơi lạnh lạnh Noel kiểu gần Tết đến đại khái thế Giáng sinh thì mùa này chưa được ấm lắm Ừ, mùa này nó sẽ hơi mát mát một tiệm Ờ, chắc là do cái đốt nó... nốt nó có phần gì có đó hơi chanh chua chanh, ờ, ừ, ừ, chanh chanh một chút Rồi sẽ... Chúng ta cảm, cái này cảm nhận ban đầu như thế đã nhá Để đây, để chúng ta thì quay lại Đã đến mùi thứ hai Đó là bài Violet của Mazong Mazira Radica Đây cũng là một chai mà mình rất là thích Để sử dụng vào những cái dịp trời lạnh Được không? Mùi này thì là hợp với cả không khí Giáng sinh này ừ. Ngọt Ngọt ừ. Nhưng mà nữ đúng không? Không, ngọt unisex ừ. Mùi này thơm Nó sẽ có một cái vai hơi kiểu khét một tí, hơi kiểu cháy cháy một tí ừ. Hơi đầu thì đang thấy kiểu khá là ngọt, ngọt. Nhưng mà ngọt kiểu nhẹ nhàng không không bị à, đậm quá ngọt ngọt nó khét mà giống như cái cream bubbly cái cái cái à, ừ. cái mặt đường nó đốt lên ấy đúng rồi ừ. nhưng mà hợp không khí hơi sweet game mình vẫn không thấy nó giống giáng sinh cho lắm chưa dùng giáng sinh ừ. lắm các bạn <laughs> vẫn chưa thấy giáng sinh ở đâu tại vì thực ra những cái mùi hương này nó đều cần một thời gian đấy chúng ta một chai nước hoa chắc ở đây đắt nhất đó là em cây Lang Xoa đã chúng ta đã quá quen với ba Baccarat năm 40 rồi nhưng mà hôm nay mình muốn mang tới đây một chai nước hoa mà trong giới nước hoa thì đã đánh giá rất là cao trên nước hoa này nên là mình muốn xin cảm nhận của mọi người chai nước hoa này thì chắc là có lẽ phải cho các bạn kiểu một thời gian thì các bạn mới thấy là sự biến chuyển của mùi hương hương này có thể ban đầu oh, nó chưa mùi rượu. chưa được phù hợp cho lắm nó là amber cùng với một chút nhựa vani ừ, không người dân mà nó đã hơi chắc là tại vì mùi hương nó khá là kiểu dành cho mùa đông là nó sẽ có cái xu hướng nó làm nó hơi dày một tí mà được cái hộp rất là đẹp các bạn hít thôi bạn cho cả hương hít đi <laughs> đặt hết vừa thôi ừ. lại <laughs> nghiện <laughs> hết cả mùi để hít đúng cái mùi đắt thì ngửi lâu đắt phải ngồi để, để còn biết bao nhiêu nào chứ này mùi này cá nhân mình không thích không hợp gu à ừ, không hợp gu lắm nó được có cái để tạm đây mà và vâng, cái nhưng mà mùa này đúng là hợp mùa đông thật mùa này rất hợp với mùa đông ừ. kiểu nhiệt độ mà tầm hai chục là xịt ngoài hợp lý ừ. Ờ, ở đây chúng ta có một chai của nhà Zomalo mình mới mượn được ở bên à, Ireland luôn và chai này thì à, với một cái tên rất là hay tí nữa mình sẽ để cái tên ở phía dưới cho các bạn nhìn đây các bạn nhìn tên này đấy sao tên như vậy mà nước hoa như kiểu mùa hè này sao tên như vậy mà nước hoa như kiểu mùa hè này cái này còn mùi hơi phấn phấn à nó làm theo cái kiểu là nó tạo ra một cái cảm giác như kiểu đang ở ngoài trời tuyết ấy, ừ. lạnh ấy chứ không phải là nó tạo nên cái hình ảnh tức là, là hoa nhưng mà nó rất là mát ừ. chứ không phải là ừ. hoa kiểu, kiểu ngọt bị ngọt ừ. rồi nhá Ê, cái mùi này tưởng tượng đang ở London đấy <laughs> thế hả à? ừ lạnh, lạnh, cảm, lạnh. cảm giác cảm giác như là cả một cái phố nó toàn đèn đi, sau rồi trời thì lạnh ấy đấy ừ. Ờ, vâng. thế thì chứng tỏ cái mùi này nhưng mà mùi với cả không khí giáng sinh mùi, nó cũng khá là fancy luôn ấy ừ. ừ giống kiểu mấy cái mùi xịn xịn mà mình hay ngửi <laughs> trong khách sạn ấy <laughs> mùi năm dạ. sao ờ mùi mùi rất là fancy rất là sang vâng, à, chính là đây mình thấy mùi này thì đến giờ mới được khen là mùi gọi là đúng với gọi là tiêu chí kiểu hình ảnh về ừ. cái mùa Giáng sinh và cái sản phẩm cuối cùng đến từ nhà Gác Long chén hoa này thì nó sẽ mùi rất là đặc biệt ừ. đây cho bạn có thấy bạn hóng từ nãy đến giờ kiểu mãi chưa đến lượt bạn <laughs> kiểu sao từ nãy giờ cứ đưa cho tôi ừ, trước sao, sao, sao đưa thanh chả thấy đưa hương gì cả Ê, bạn, bạn, bạn, bạn nhìn vào bạn nhìn vào ta toàn đưa cho hương hương chưa hương trước đấy à, hai chai đầu là đưa cho hương trước hai chai sau là đưa cho thanh chín lần lượt ừ. bạn biết biết mùi gì không dí mùi này dí nó ngọt hơi kiểu fruity kiểu hoa quả ấy. mùi này cảm giác kiểu để cho thanh nó đoán Ừ. hơi hơi kiểu rượu rượu rượu hoa quả tí vang à ở ờ, đấy có thể hình dung là vang cái Sao? Ờ, cái cái rượu nóng mà uống à đúng rồi đúng rồi uống cái, cái rượu nóng mà cái rượu nóng mà dành cho tên là gì tên là gì hả ừ đúng rồi ừ, cái rượu vang nóng pha cái quế cùng đúng, đúng rồi, Đúng rồi nó nó ra cái đấy nó ra cái vai như thế ừ. Ừ. đúng rồi hợp con này thì chắc là cũng có lẽ hợp hợp với hình ảnh ừ. Giáng sinh nhỉ? Mình tưởng tượng ra cái mùi rượu đấy thì nó là là là Giáng sinh rồi. Mà chỉ như chỉ có Giáng sinh thì người ta mới làm. Đúng rồi, chỉ rồi. có Giáng sinh người ta mới muốn cái rượu đấy thôi. Bây giờ chúng ta để ở đây nhá, thì chúng ta sẽ quay lại để xem là mùi hương nó có sự biến chuyển và xem là mùi hương nào các bạn sẽ chọn là mùi phù hợp với Giáng sinh nhất và nó sẽ ấn tượng nhất. hours later. Rồi, là chúng mình đi vừa nghỉ một lúc giao lưu trò chuyện và bây giờ chúng ta quay lại với những cái mùi hương này xem là độ biến chuyển của các mùi hương ra sao Thế bạn lại à, mùi đầu tiên à? Ừ nhỉ đây bạn cứ ngửi đi Đây chính là Audubon nhá Còn đây là Mazo Manzilla by Fabulous này Xem là hai bạn có thể đổi nhau xem là bắt đầu Mùi hương nó có sự biến chuyển nó sẽ phù hợp chưa Mùi này nó vẫn ngọt Mùi này vẫn ờ, Mặc dù dry down rồi nhưng mà nó vẫn rất là ngọt uh ừ -huh. Mùi này thì bắt đầu chuyển sang hệ ấm hơn con này đúng không kiểu ấm áp ừ. cái mùi ban đầu bạn không thích đúng không mùi ban đầu không thích thì nó con này con này tôi xịt đi uống rượu mấy lần với bạn mà ừ, à? bạn, cả bạn, kiểu bạn, cảm bạn, ớt hơi đúng là kiểu bánh quanh rượu rượu bạn khen là tôi nhớ là bạn tôi, thế thì chắc là tôi hay là lên da hay là lên lên, lên da kia nó đẹp ừ, chắc có thể lên da kia nó đẹp nên là nhìn nhỉ hương nó mới thấy cái mùi nó ở à, đây là mùi mùi gọi là vani đỉnh trong ừ. đậm giá rất là ngon ôi mùi này mùi này ngon okay, chưa thích chưa Thích rồi đúng không? <laughs> Bắt đầu thấy hợp rồi đấy Thấy hợp, hợp rồi đấy Bây giờ em này thì uh, hai bạn chấm khoảng tầm bao điểm trên thang điểm 10 Em đấy là thanh đăng cầm đấy ạ? Ừ đúng rồi Để trên thang điểm 10 hả? Ờ, so với cái ban đầu với cái bây giờ thì bạn Ban chấm... đầu thì chắc là vì không thích cái ờ, vị cái chanh nốt này ban đầu quá à. Thế nên là ban đầu thì chắc là khoảng tầm 5 điểm Ừ, thế bây giờ là khoảng <laughs> Nhưng hết các nốt rồi ừ. thì à, chắc là sẽ được lên đến 7 à, Ờ ok Hương là chấm 7 trên 10 Ông Thanh Thực ra là tao thì tao thích à, cái mùi nó chanh ấy lúc nào ừ. tao cũng thích cái mùi chanh mùi nó hơi nhiệt đới tí nên là lúc đầu thì thực ra là nó chỉ là nó không hợp với mùa đông thôi nó không ừ. hợp với noel nó không hợp với, nó... với cái chủ đề ngày hôm nay ừ đúng rồi chứ không phải là nó không chứ không phải mùi nó bị kỳ kỳ ừ. thì lúc đầu chắc là chấm khoảng 7 trên 10 ừ nhưng bây mà giờ? bây giờ tám rưỡi trên 10 8 rất là ok. Trên 10 nha. Okay. Mùa này các bạn có thể xịt đi chơi vào buổi hẹn đầu tiên cũng được Đấy. rất là an toàn Nó hẹn đầu tiên mà đúng Giáng sinh thì mùi ok đúng okay. không? Okay. Còn bây giờ ra đến mùi hương này Má Mancera Cháu biết nhận xem nhỉ bạn <laughs> <laughs> bạn lại nói bậy bạn lại nói bậy cái này là không biết nhận xét như thế nào tức là con nó mạnh là có hợp gu không đã mới đầu thì là hợp gu đúng không à, mới, mới đầu, thì mới thấy đầu, bảo mới là đầu bạn khen vì nó ngọt vì nó ngọt vừa phải ừ. nhẹ ừ. nhàng nhưng mà về sau thì thấy ờ, khá là đậm hơn đậm và hơn lại nhưng mà như là đậm đậm hơn đấy hơi thành bị ngọt quá ừ lại bị không, ngọt quá hả ừ lại ừ. thành hơi bị ngọt ngọt quá cái này thì chắc là phải một ngày nuôi cực kỳ lạnh lạnh Sài Gòn sâu nữa tầm 15 độ Sài Gòn là không được nha các bạn <laughs> Đúng rồi, chắc là phải Sài Gòn là chắc chắn à, không được 15, 10, 15 độ dùng thì chắc là hợp lý Thôi chấm điểm đi, chấm điểm đi à, Ban đầu thì 8 à, ừ. Ok, ban đầu Bây 8 giờ thì Bây giờ xuống mấy? Tại xuống 7 Tại 7 Ờ ok, bạn có vẻ thích anh 7 <laughs> bạn, bạn, mình chấm điểm cũng đắt đấy Chấm đắt Hơi khó tính ấy thật ra nhá cái mùi này dry down nó xuống nó cũng không khác gì mùi nốt đầu lắm theo nào ừ. bị đậm hơn ừ nó chỉ nồng nàn hơn thôi ờ thì đang xu hướng là tìm một mùi mùa đông mà mùa kiểu giáng sinh phù hợp với không khí như thế thì thứ nhất là xem là nó có Tôi phù hợp 10, không 10, 15 độ nó vẫn hơi nóng bạn đạn trời phải tuyết rơi mới xin được cái mùi này Trời phải u vì nó quá ngon U của bạn ờ, tớ bạn là kiểu thích mùi mát đúng rồi, okay. mình lại còn không phải là mùi thích mùi ngọt quá nữa nên là mùi này không phải gu của mình ừ. cả trước cả sau đều chỉ cho 6 điểm nếu mà thôi yêu thích nhãn hiệu yêu thích của mình nên mình cho thành 7 <laughs> ok 7 nhá rồi và chúng ta cùng nhau đến với mùi hương số 3 mùi của Cây và đây cũng là mùi rất là đắt đỏ đấy ơi bạn đắt xem ừ. nghe nghe đắt đỏ nghe, là, nghe đắt đỏ, đỏ là không dám chê nghe hơi <laughs> <laughs> chấm điểm của mày ơi khó có tiền nào của đấy không bạn nó vẫn không như <laughs> vậy <laughs> nó vẫn không phải khu, nó vẫn không phải khu của mình thật Xong con này thì thực ra mùi thì... này thì bây giờ lên nó đậm mùi gỗ là xoa ừ. con này nữa đây ờ, nhiều người nói là nó không sẽ không định mũi được số đông cho lắm rồi, kiểu cái mùi và nó sẽ nó kiểu có xu hướng dành cho người chơi nó nhiều hơn ngọt ngọt tới năm bốn mươi à? ừ. À, nó không, không, không, kiểu nó, đấy nó có mùi gỗ nhưng mà nó cũng lại ngọt đây, nó ấm này. nhưng mà cảm giác mùi này ờ, hợp với cả Noel kiểu ờ, không khí ngồi bên ờ, bếp lửa kiểu <laughs> trong người cái nào cũng tò mò <laughs> con này hít chậm hít sâu chậm thì thấy vai nó hơi nó rất là nó rất là cuốn mũi nó rất là ừ đúng rồi nhưng cái mà thực ra thì cái này nếu mà quá nịnh nhưng mà nó anh nào xịt mùi này chắc là mình chấm đấy chấm chấm <laughs> thế một ngày nào cũng không phải tại, tại vì cảm giác là xịt lên người nếu mà anh nào mà lên mà da đẹp ý thì cảm giác nó sẽ làm một người rất là chín chắn trưởng thành ờ đấy, trầm tôi, tôi đấy bảo là anh anh nào dùng mùi này thì nó cũng phải hơi già đúng tí, rồi. hơi trưởng phải thành kiểu hơi trưởng thành phải cứng dùng dùng cái mùi này kiểu cảm giác như anh thì đang mặc một bộ sút à. Ờ, xong rồi kiểu nói chung là cũng lên đồ lên đồ lên đồ <laughs> mà mùi này hợp Ừ. hợp đêm Noel hợp đêm Noel thì bây giờ các bạn chấm điểm đi để mà hợp với cả Noel non xoa của nó MFK chắc là cái này sẽ cho chín mặc cho chín điểm mặc dù, mặc dù không là phải gu. không không không phải gu của mình ừ. không phải gu nhưng của mình nhưng mà để mà tiêu chí hợp với cả Noel thì mùi này chuẩn ừ, với lại đã bị đắt nữa đấy là nó lúc đầu nữa bị nghe thì đắt mình đâu biết giá đâu mình chỉ biết là đắt ừ, thôi chỉ biết là đắt thôi nhưng mà không biết là bao nhiêu ok nhá hai bạn đều chấm 9 điểm mùi hương này mặc dù đều không phải là gu của hai bọn tớ nhưng okay. mà tớ thấy vẫn rất là, rất là ok đây và chúng ta cùng nhau đến với cái mùi hương mà lúc đầu hai bạn cũng rất là mùi lân đần đúng không Để cho thanh mùi trước đi mùi lân đần của thanh xem mùi bây giờ còn ra London. cảnh lân đần nữa không vẫn mẹ ạ <laughs> nó vẫn rất rất rất xa như lúc ấy ừ. nói chung là bạn nữ nào mà hôm đấy kiểu hẹn hò ừ. mà đi những tôi, cái tôi, chỗ tôi tôi tôi gửi mùi này ấy thì tôi nghĩ là bạn này kiểu bạn nữ cô đơn trong mùa Noel <laughs> <laughs> bị lạnh bị lạnh bị lạnh ấy nhưng mà ừ, ngửi mùi nó rất là thanh lịch thế nên là nếu mà bạn bạn nữ nào mà thích cái mùi nó nhẹ nhàng vừa đủ thì cái mùi này rất là ok để đi hẹn hò Ô, vâng, nhưng mà nó người nó thanh lịch thật bây giờ ờ, lên mùi thơm thật ừ. kiểu nó phấn phấn nhẹ mà nó không hắc như lúc ban đầu mùi này ấy, thì thực ra nhà Zumalo này họ chỉ sản xuất vào cái mùa Noel này thôi còn bình thường thì sẽ không mua được đấy đây là một cái điều rất đặc biệt bộ này là à, trong bộ Giáng sinh năm nào cũng vào Giáng sinh hay là chỉ Giáng ờ, sinh này? năm ngoái họ có mùi này ừ. năm nay thì cũng có họ cũng làm lại mùi này nhưng mà bình thường thì sẽ không mua còn nếu mà trong năm bình thường lại không mua được nghĩa là đúng vào dịp Giáng sinh thì bạn sẽ mua được mùi này nó khá là đúng với cái ý nghĩa còn quan trọng là mùi thì các bạn sẽ các bạn ở Sài Gòn mà hôm Noel à. xuống 18 20 độ thì xịt mùa này hợp lý chuẩn rất Đấy, hợp lý luôn à, bạn mình uh, đi trốn dịch thì mới ra ngoài Hà Nội thôi ừ, còn nếu mà không dịch thì bạn mình đã ở trong Sài Gòn chắc là hẹn hò đêm Noel mà trong Sài Gòn mình sẽ xịt mùa này rồi ok bây giờ ờ, hai bạn chấm điểm đi chấm à ừ. à mùi này chắc là được 8 đấy à, rồi rộng rãi cho chín tại rộng rãi rãi cho chín tí chấm chín nhiều cứ chấm ngang theo nhau tí lại mùi lựa chọn ra một cái mùi hương mình chọn được mùi của mình rồi <laughs> bạn đừng lo <laughs> rồi chúng ta nhau đi mùi hương cuối cùng mùi à, theo như các bạn nói là tạo ra cảm giác cái vai rượu ở trong những cái quà những cái đồ uống đặc biệt ngày cho trong cho ngày Giáng sinh nhưng bây giờ chắc chắn là ừ. nó sẽ khác nó lên một tông khác luôn ừ. kiểu không liên quan đến cái mùi lúc nãy luôn á không liên quan đến tông rượu luôn nó ra mùi mát hơn hẳn ừ. lại mát ừ hơi kiểu ngọt ngọt kiểu ừ. hơi ngọt nó ngọt thanh ấy ừ ngọt nó kiểu nó nó quả. ngọt thanh chứ nó kiểu ừ, không ngọt ờ, kiểu hoa quả ấy ờ nó có vẻ hơi trẻ nhỉ nó đúng rồi nó bị trẻ quá mà nó nó không ra được cái độ sâu như cái mùi lúc đầu ừ. mùi lúc đầu nó là mùi rượu nó rất là sâu nó rất là cuốn nhưng mà ừ. mùi này tự dưng kiểu như nói chuyện với một anh xong lúc đầu nghĩ thấy anh ấy cuốn thế xong tự dưng người ngồi xong thấy ừ, anh chạy con ừ. <laughs> kiểu không được sâu như lúc đầu mình nghĩ lại lại lại trở thành phi công ừ. <laughs> cái này nó lại không hợp giáng sinh lắm ờ cái này con này ừ. trên giấy thì nó cũng hơi khác thế là thôi có dịp thì mình sẽ test ở trên da à, sau là thôi bây giờ mùi này các bạn hãy chấm điểm tạm đi mùi này để mà chấm điểm thì ban đầu là phải cho tám rưỡi đấy ừ, nhưng mà <laughs> để mà đến bây giờ thì chắc là chỉ khoảng tầm 7 rưỡi 7 rưỡi Mình cho 7 điểm Rồi Lúc đầu điểm. mùi rượu nếu mà nó được cái mùi rượu như lúc đầu thì chắc là cho 8 rưỡi đấy Ok Và vừa rồi thì mình với cả Hương và Thanh đã thử qua những cái mùi hương ở đây kể cả khi top nốt và khi uh, dry down rồi Và chúng ta đã chọn ra hai cái mùi hương được đánh giá rất là cao đó chính là Grand Soa của MLK và một sản phẩm đến nhà Somalon và bây giờ thì ờ, mình muốn hai bạn chọn ra xem là mùi hương nào sẽ phù hợp với Giáng sinh ừ. với cái chủ đề Giáng sinh đã nhá Thế các bạn có cần gửi lại không? Có Đây Gửi lại nhé Các bạn gửi lại xem Bây giờ chúng ta tìm được cái mùi hương nó phù hợp với chủ đề Giáng sinh Cái này là rô ma lông Đúng rồi, cái đấy là rô ma lông Cái này gửi phép Hai mùi khác hẳn nhau luôn ừ, Không. Một cái vai lạnh, một cái vai ấm ừ, Thì đúng là phù hợp với cả Giáng sinh Hà Nội Ừ, găng xoa đúng không? Ừ. Sẽ phù hợp với cái Giáng sinh Hà Nội cái này là đúng Sài Gòn rồi cái này thì đúng Sài Gòn <laughs> đấy chúng ta có hai cái lựa chọn nhá phù hợp Giáng sinh còn theo bạn thì mùi hương nào bạn ấn tượng nhất nếu như để chọn năm một thôi ờ, chắc là ba mùi còn lại thì không được chọn đúng không nhưng mà trong hai mùi hương này nếu mà để chọn một cái mùi hương gọi là gây được ấn tượng để mà ấn tượng ấy hả ừ. thì ai xịt nam xịt thì nữ nam xịt đi nam xịt thì là mùi nam xịt rồi gan xoa rồi à nam xịt thì là gan xoa còn nữ ừ. thì là em này ok và có lẽ là ngày hôm nay thì chúng ta có hai cái tên đại diện cho hai miền nam bắc và đại diện cho <laughs> hai ờ, giới tính một bên là nam một bên là nữ thì ờ, đó là cảm nhận của mình và thanh và hương không biết là cảm nhận của các bạn về hai mương hương này là sao các bạn đã sử dụng qua những mương hương này chưa để bình luận ở phía dưới và đừng quên việc là like share như ấm nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới hơn của mình nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye, bye.